ai nè chị Hằng nè rồi gặp ai nữa thôi bài hát có được không nào bài hát nó tên là đêm trung thu bây giờ các bạn từ ba bạn nào thuộc á hát to lên cùng với chị Hằng và chú cuội có được không tự nó muốn quanh vòng quanh đúng chưa rồi và bây giờ để xem con lăng nó múa như thế nào thì